Kính lạy mười phương Phật Kính lạy mười phương Pháp Kính lạy mười phương Tăng Nếu trước kia vô minh Con đã phạm lỗi lầm Nay sám hối ăn năn Nguyện ngăn chừa mãi mãi Nếu trước kia sân hận Con đã thù ghét người Gây máu đổ đầu rơi Thì nhà tan cửa nát có khi bằng lời nói còn đã xúc phạm người ý khinh bỉ chê cười khiến cho người đau khổ có khi trong cơn giận con đã đánh đập người lòng lửa cháy bời bời mặt dạ xoa hung dữ nay quay về nẻo chánh hiểu lầm lỗi ngày xưa lòng trây rứt vô bờ xin cúi đầu sám hối